ba con lợn to nhờ ui lợn này lợn bản đấy Xin chào quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang Cuộc Sống Vùng Cao Hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực đỉnh đèo Khao Phạ thuộc tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam hình chữ S sau đèo Pha Đin, đèo Ô Quy Hồ và đèo Mã Pì Lèng thì à, đèo Khao Phạ này thuộc à, địa phận của huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và nơi đây thì như quý vị cũng đã biết là hàng năm vào mùng 2 tháng 9 sẽ tổ chức lễ hội nhảy dù và khá là đông vui và nhộn nhịp và địa điểm này cũng khá là nổi tiếng trên Tây Bắc à, Nếu quý vị nào mà muốn lên à, trên Tây Bắc để trải nghiệm cái cuộc sống của bà con vùng cao ở trên Tây Bắc và muốn được tham gia vào lễ hội nhảy dù ngày mùng 2 tháng 9 thì à, quý vị có thể chạy theo quốc lộ 32 từ Hà Nội chạy lên đây quý vị hàng 400 km chạy quốc lộ 32 thì mọi người có thể chạy theo con đường này và khu vực này thì là sẽ là khu vực là chuẩn bị là mọi người sẽ tổ chức nhảy dù thì ở khu vực này uh, mọi người có làm trang trí một cái ờ, hình tượng là như kiểu một cái dù đó đó quý vị có thể để ý à, khu vực dưới này thì uh, có những cái sườn đồi và những cái sườn đồi này thì uh, luôn luôn là có mây bao phủ nhưng tiếc là hôm nay là không có mấy và giữa cái ngọn đồi này thì bà con hay làm những cái thử dụng bậc thang khai thác thành những thử một thang khá là đẹp và mùa lúa chín thì các bạn lên đây có thể là trải nghiệm và nhảy dù nhìn những cánh đồng lúa chín bàn ngàn khá là tuyệt vời luôn cảnh khá là đẹp à, khu vực mà hạ cánh của nhảy dù thì là cách đây 500 mét à, hơi xa xa đây ở đường chim bay mình tính khoảng hai cây số và ở trên uh, tây bắc này và thuộc địa phận mù căng trải thì là giáp với tú lệ và có một cái ờ, đặc sản của người đồng bào Thái trên này đó là cốm tú lệ là cốm xanh vào mùa là ờ, lúa chín đấy, đấy thì ờ, Giang cũng giới thiệu cho quý vị biết và chạy theo quốc lộ 32 này quý vị có thể là lên tỉnh Lai Châu và tỉnh Lai Châu thì quý vị cũng biết có một cái khu vực địa điểm khá là nổi tiếng đó là thác Tác Tình à, sau đó các bạn có thể chạy tiếp tục lên đó lên lên thành phố Sơn La và có một đường rẽ lên là mọi người sẽ chạy lên à, Lào Cai thị trấn Sapa Ngày hôm nay thì Giang lên đây à, chủ yếu là mình à, đi à, lên thăm à, Hà Giang và mình sẽ chạy theo con đường này quốc lộ à, 32 sau đó mình tiếp tục chạy theo quốc lộ 297 để sang à, Hà Giang và thăm lại một số hoàn cảnh cũng như gia đình anh em bạn bè mà cách đây một năm rưỡi mà Giang đã lên Hà Giang để giúp bà con nghèo trên đó thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng đồng hành với Giang và theo dõi video xin mời thì à, sau một quãng đường gần 500 km thì à, ba anh em mình cũng đã lên đến à, thị trấn Mèo Vàng và cách đây một năm rưỡi thì Giang cũng đã lên trên này giúp bà con và chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn thì cho em già số hoàn cảnh quý vị cũng đã biết rồi và nhân vật trên kênh thì lúc mà đi giúp với đầu tiên ấy thì là có Sơn này em là Linh Ngân Bé và hiện tại à, Linh Ngân Bé cũng đã có cái kênh khá là phát triển à, giúp đỡ được rất là nhiều cái hoàn cảnh gia đình khó khăn đấy cảm thấy là sau một năm rưỡi quay lại đây đấy, sự, sự bất ngờ nó thay đổi từ cái văn hóa cái uh, kinh tế của bà con và phát triển du lịch thì được rất là nhiều kênh youtube ở trên này uh, giúp đỡ chia sẻ là một cái cầu nối rất là tuyệt vời và quan trọng hơn là uh, các nhà hảo tâm cô gì chú bác anh chị ở bên nước ngoài trong nước đã gửi những cái món quà yêu thương thật ý nghĩa cho bà con ngày hôm nay thì à, buổi sáng à, dậy thì à, đang có mời mấy anh em là đi dưới này để ăn sáng và trong quá trình mình xem ở nhà bảng thì hay con sẽ chia sẻ với mọi người và sau khi này thì mình sẽ cùng anh Sơn mọi người sẽ vào thăm những cái già sau nhé anh em đừng bỏ tiền bắt là sáng phở xem uh, ờ, làng cao nguyên với khai trương là cầm cái máy chắn đời mới bé bé là ờ, nhìn thấy béo trắng cái đấy nhở béo à béo rồi vâng. béo hơn tí chắc vâng, là vâng. vừa ngủ dậy mặt lên đỡ <laughs> không có quá xin bảo là trên này là nắng cao nguyên mới mở quán à à vừa mở cái quán bún à, à. cao nguyên mở quán bún anh em ạ à chỗ đấy để uh, ờ, đánh thanh uh, ờ, banh nắp lên để xem nào rồi về uh, xuống để uh, anh em uh, một chút ủng hộ thôi ăn mong nguyên vui đây thăm ờ, quán thăm thăm quán thăm quán quán này uh, anh không biết đâu để uh, anh lên ở đấy nghe mọi người kể vậy thôi ra rõ được mà đúng thật nó nắng long nguyên về ẩm thực lắng long nguyên nhưng qua hôm nay không phải là chủ nhật đi chợ phiên thì thôi để rủ anh sơn đi xem mua cái mũ nồi anh chém 60 triệu có là mua tặng anh sơn ở đây rồi vâng đây rồi à, quý vị các bạn ạ thì à, có à, tên thì đấy ẩm thực nắng tăng nguyên bún cá bò nước vang không biết là có ngon hay không được sự đúng như quảng cáo không? À, có công lào. Dạ, chào cô nhá, chào mọi người nhá Ồ, oh, khá là nhiều món luôn này quý vị ạ Bò này, bò rất ngon này Cái này là đậu Cái này là chả cá này Anh em ăn cái gì nhỉ? Mọi người ăn gì nhỉ? Bún cá em muốn gì anh? À, bún cái đi Nó giống nhau đi để chị dễ làm À, một tô không hành nhá phải ừ. không ăn hành chứ Ừ, cái bấm đây Tại vì Đồng hồ của mạnh thì bắt không ăn hành Thế à? Vâng ờ, Anh ấy, anh ờ, ấy không ăn hành dạ. từ, từ nhỏ rồi Từ bắt đầu sinh ra là Còn bao nhiêu là cho hành ấy. À đây có ấy này Có hoa chú rừng này Nhìn các bạn này à, Hoa với rừng này khá là ngon Đây, đây, đây, đây quán khá là, là, là, là, là nhỏ nhắn này, xinh xắn Ở đây có một bức tranh khá là đẹp để mình, mình thấy này chuyện tình khâu vai Đây là chuyện tình à, khâu vai nhé quý vị nhé chuyện tình khâu vai thì khá là nổi tiếng thì uh, xin nhận cái câu chuyện uh, quý vị à, nào có thể vào Google tìm hiểu search Đấy, vì sao lại có cái uh, chuyện tình khâu vai phải diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm âm lịch đó là ngày chính thức mọi người hay đi chơi vào lúc này là 25 24 đấy và từ tình khao vai thì Giang à, có một cái câu chuyện là của à, người bác Hơ Mông là bác ấy đi xuyên quốc gia sang tận Pakistan à, mất mấy tháng rồi đi bộ đi lạc ấy cũng thời sự và sóng khá là nhiều À, như đợt trước bé giờ được biết nhờ cái ờ, vụ ờ, bác người Hồng Mông mà đi xuyên Pakistan đấy nhỉ mấy tháng này. Ở đâu? Hôm nay em dẫn anh vào thăm luôn. Cái gì? Anh ra. À? <laughs> đấy. Vâng. Bác tập phó đấy. Bác tập ờ, phó ấy. Cái này thì Giang cũng nghe từ lúc bắt đầu lên thể sự VTV1, VTV3 các đài truyền hình cũng đã về dạ, làm dạ. cái câu chuyện đó đi dạ. bộ về mà bộ về mà đi bộ vượt về bao nhiêu kênh đúng tức là lạc đấy thôi bác này là đi lạc thằng thằng đấy xong về sau là bị à, bắt ở Pakistan đúng rồi đúng rồi thế là người ta mới lại ờ, đưa lên tin đại kiểu gì ấy, xong đại sứ quán Việt Nam mới, mới ờ, đưa về đúng không? Người đưa về, đưa về máy bay rồi ai đưa về bộ. Không, nó ta đưa về bộ về bao nhiêu đi đi đường biển sao? không về được. Thật ra lại quán lãnh, Nơi đấy chỉ có đi sang Trung Quốc anh ạ, à. đi bộ ấy ông cứ bảo cứ nhìn thấy cái mặt trời hoặc cái này nó mọc lên và cứ đi thôi. Là ngọt Trung Quốc có thể về được. Ngọt trong đường Pakistan mấy tháng rồi mới sang đến đấy mà. Cái vụ lên đài truyền hình này, về đây một này, đến quay rồi phỏng vấn này. chân khỏe nhá. Lúc đấy là là là Giang là đang ở bên nước ngoài đang chuẩn bị đi đi bản đi. Hay à dạ, anh đi ờ, Anh đang ở nước ngoài mà nhưng mà cái tin là như là mình ờ, cũng hay nghịch youtube và xem thì mới biết được người ta đưa lên thực sự đấy lâu rồi lâu rồi hai để hai mười mấy hai mười mấy rồi sáu bảy năm qua là mấy anh em lên miền biệt uh, linh ăn bé tiếp hai vợ chồng rượu nặng đô quá các bạn <laughs> say mà thằng là ngủ không biết gì luôn hôm qua anh ra ngủ ngáy to lắm em ở dưới trắng cũng được <laughs> chạy cắt đi chạy đi ngủ trước đi ngủ ngủ cùng anh còn vâng, à, thiếu một bát của của anh à, Sơn giám đốc à, công ty Hà Nội kiểu ngồi thức ngồi thức hai anh em hát chiêu thì mấy anh em là hai, hai tính trêu nhau từ lúc bắt đầu gặp nhau rồi và nó cũng là một cái duyên đấy hiện tại thì cũng đã bắt đầu mang đến một cánh cá trên này thì giang cũng chưa được thưởng thức bao giờ cả chỉ còn ở dưới chỗ giang ấy thì canh cá nhiều lắm canh bún là mọc rất là nhiều mọi người dùng đi dùng đi vâng ờ, thì giang cũng xin mời tất cả quý tính khán giả trên kênh của Giang là dùng bữa với cùng với anh em nhé hàng sáng nhé bởi vì đi uh, thăm uh, chợ mèo vạc em có gì hay hay không dám tin bình không hôm nay là chợ phiên ờ, long đâu nhờ gọi long đi long em gọi cháu ờ, chưa thấy coi vẫn máy đó được Giang này là không ngại cùng với cháu rồi Ơi, Giang thì không không dám ờ, so bì đâu nói chung là chỉ mong là là mọi người à, làm tốt hơn mình giúp đỡ được nhiều người đó là cái niềm vui hạnh phúc của bản thân anh thôi gọi chưa gọi chưa gọi món cho em trước là em ăn chứ này là lúc ấy em đi với à, em linh văn bé nhỉ đầu tiên nhất đấy ở ờ, đầu tiên đấy trên, trên à, kênh đầu tiên phải là bố ờ, anh cũng hay xem mà hay xem mọi người là, là công việc à không mà là chị cố gắng đúng bởi chứ lúc uh, bắt đầu vào ấy à, chương trình này. Ừ. Bây giờ đang uh, giúp hoàn cảnh nào rồi? Đang hoàn cảnh hai, dung, hai cháu dung xí À đây à Ở ngay chỗ mình luôn à hay như nào? Vâng, cũng cũng gần gần À đây à ừ. Cố gắng ăn sáng đi, mọi người ăn sáng đi Sau một hồi anh em đã ờ, quán chén xong rồi Sau một hồi thì uh, mọi người cũng đã ăn xong rồi nhá Quý các bạn nhé mình sẽ đi ra chợ mèo vàng xem có gì hay hay mình ghi hình cho tất cả các bạn cho tất cả quý vị quý thính khán giả trên kênh xem đi đi gửi tiền hồ chú năm bạn sáu sáu sáu thôi rồi để anh để hôm nay uh, vui chơi mèo vàng uh, đi cùng anh sơn vắng vẻ quá các bạn ạ nhở nhiều im ắng cực kỳ luôn không tương động gì hay là trên này là, là có kiểu covid cứ biết là là, mọi người là tránh xa hết rồi còn ngủ hết rồi Cái bé mình ngủ Nó sẽ là mở mắt ngay Hôm nay thấy chợ vắng cực kỳ luôn Chắc là Giang nghĩ là do cái thời gian dịch Covid ấy Nhưng mà mọi người là không tụ tập đông Thế Giang nghĩ là vậy Cho nên em đi mua em học quả quá Về đó chợ mà chia sẻ một chỗ đấy mà không có gì cả chợ giờ vắng tanh này các bạn không có gì luôn vâng cảm ơn chị ở bên này khu vực uh, ăn thắng cố đây cũng không có người nhỉ bán thịt lợn đấy khu khu không ai luôn rồi khu uh, bán uh, thực phẩm tiền vắng tanh luôn này bình thường là chờ mà là đông lắm sáng mà ăn uống rồi như là mềm mén ở những cái món ờ, đặc sản bên này mà khách thế chắc là anh em đi mua ít hoa quả về đi ờ, thăm một số hoàn cảnh ờ, khó khăn ở trên này lên sơn anh em đi ờ bây giờ nằm mua hoa quả nhỉ đi mua về à, nhà ăn hoặc là nhà mình à, thăm một số à, hoàn cảnh bán đồ thực phẩm nhiều này. quay như này đi tao còn để quay cái gì là mặt tao lên trên thank you Chị là bao nhiêu tiền ạ? Không thích ăn Ở đây Đâu anh uh, hay ăn học quản được không? Trước thì uh, không có gì mà ăn, giờ thì quá nhiều Đâu? à, hồng chiêm này là cam cái gì tùy anh thế nào chuối thầm hết Tao quả đi này triệu à, vắng khách quá hay luôn Đâu anh sơn à, tia được uh, hoa quả chưa bạn vài bàn cân vùng nào trồng cứ đây thì có nhỉ có mà em loại ba có đấy loại ba à? ừ. loại ba liêm sơn liêm sơn à? đều vàng ồ thế đây vào liêm sơn cho đấy đầy là cái mua ở đấy một cân có một cân à dạ. nửa cân thì hai cân đi không lấy lô chỗ nhau đi à? đó từng cân bí ấy. bí bán bao nào bí hai mươi hai mươi cân ạ à? vâng họ cân bí thôi Em mua gì nữa đi anh? Dạ, cháu cho hai lo hai ớt trên còn à, sau Muốn mận không nữa? Cháu thì Cũng như ít tụi kia à, tụi nó tuổi. Rồi gì ngon anh hay ăn đi. Ờ, cái tôi thì mà trong trong này nó có vả là được đã tuổi. Có vả đây này. Có kia vả lên thằng đây có tỉnh cái là chỉ là không ngủ. Thằng con gì? Hay nắng nhờ không không phải ngày chợ kiên đâm ra lại lại không không à, ấy bình thường là dọc cái con đường này là, là người bán đông lắm ơi giỏi <laughs> ơi anh lên lúc nào lâu lắm rồi gặp em hương là năm vâng. rưỡi nay rồi anh lên hôm qua từ độ chia tay vâng, vâng, từ đỗ chia tay hương tiếp bản nơi đâu ấy thế là nay mới ờ, anh mất hút thôi anh mất hút á quê anh ở trái hút mà nên này mất hút rồi à, em Hương cũng là một cái ờ, thời gian mình khá dài là hay mua đồ em ấy và giới thiệu cho tất cả ờ, những bạn khác để đến mua để ủng hộ em ấy là Hương cũng hay hay ủng hộ một chút chồng nhà không em đi đâu rồi đi học rồi à đi học à Ồ. Anh hôm đây đã Thế tình hình có Covid ở trên này là có ổn không gia đình không, có ai mắc không? Không có anh. Không không bị à, có à vẫn có à? Có. À, xong dạ. rồi từ Tết rồi. À xong rồi từ Tết rồi. Ồ. Anh dính chưa đấy? Anh anh chưa. <laughs> anh cũng đang bảo là như em có Covid không anh uh, truyền cho em với à, cho anh về một chút. Anh bất tử. Chia ờ, chia chia anh nghĩ đây. Mình gọi là san sẻ yêu thương. Không, không nói từ bất tử giữa rừng ép không được Chết đi Ờ, anh cảm ơn Có nước chè đâu mà mời anh ngồi Có nước lọc Ngồi rồi Nước lọc trắng à, được Hôm nay à, rất không may cho à, mình là lên à, sơn mọi người là đi là kiểu không có gì cả vắng tanh vắng ngắt mua <laughs> được ít uh, phẩm mận về uh, mấy anh em ăn thôi Chắc là phải hẹn uh, quý vị cũng như uh, tất cả uh, mọi người là những video sau sẽ vào thăm em già ở đỉnh rồi là đi uh, chia sẻ một số hoàn cảnh khó khăn cùng với anh Sơn sau nhé mong quý vị uh, khán giả trên kênh của Trần Giang thông cảm cho Giang và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trên kênh và xã Trường Giang ở video tiếp theo